tôi nói là khác là người nào mà còn nhai được nhai tốt nhai kỹ thì người đó có thể thực hiện tất cả ước muốn của mình cho nên người nào mà bệnh mà chịu khó nhai là người đó hết bệnh nhanh lắm chỉ nước cười một cái nó lộ hết tất cả những cái gì cần tin hay là không tin cho nên là hàm răng thể hiện luôn cả đạo đức cuộc sống cả cuộc đời thể hiện cái cái sự nghiệp của người ta vững hay không vững cả cuộc đời nói một chút về cái chuyện hàm răng và coi bói luôn có bói hàm răng <laughs> Chúng ta nhìn người đó cười Tôi sẽ đoán được, tôi dám chắc là tôi đoán được Trên 70% cuộc đời của người đó khi nhìn thấy bộ răng 70% thứ nhất là sức khỏe, thứ hai là hạnh phúc Thứ ba là cuộc đời của người đó như thế nào Sự nghiệp người đó ra làm sao Chỉ là bộ răng Chuyện quan trọng lắm không? À? Chúng ta thấy nè Trong cuộc đời của chúng ta cái sự thay đổi gì Sanh ra chúng ta mọc răng gì Răng sữa khi bắt đầu cơ thể hoàn thiện phát triển vững chãi là khi răng chúng ta mọc đầy đủ đúng không và khi răng chúng ta mọc đầy đủ tức là chúng ta mới bắt đầu nhai nghiền thức ăn một cách tự do được nhưng mà trước đó là bị lệ thuộc cha mình nhai cho mình hoặc đeo bầu vú mình bú con người không tự do sống phải nhờ người khác đúng không nhưng mà khi hàm răng vững chắc rồi thì sẽ tự chủ là tự ăn cái đã chuyện tự chủ đầu tiên là tự ăn cuộc đời mình tự chủ đầu tiên là cái gì là tự ăn tự chủ thứ hai là gì tự đi vệ sinh <laughs> đúng không tự chủ thứ ba là tự tắm giặt rửa ráy cho bản thân mình thì đó được tạm gọi là chúng ta tự chủ tập tự chủ nhưng mà đây là những cái điều tự chủ đầu tiên chỉ chỉ là một người hàm răng mà giờ chúng ta tính rồi nha để ý là từ ngay cái giữa này đúng không Điểm ra một hai ba mà bằng như nhau nếu mà tới cái răng thứ tư mà bằng nữa cuộc đời người này là tuyệt vời bằng mà đủ cái độ dài bằng mà nhỏ thì khác người nào ha thấy từ đây ra mà có tới cái răng thứ ba thứ tư mà nó rất là vững nó rất là dài nó rất là đều nó rất là trắng ba bốn cái rất đó cộng lại và hàm răng dưới vậy đủ dài ngắn như tôi là khổ chết luôn <laughs> bởi vì tôi coi kiến tôi buồn thân phận tôi lắm <laughs> cực khổ gian tuân tới cả đời không có một ngày yên à, giờ mình bói bói cái răng để cho ai cũng có thể tự bói mình muốn muốn làm thầy bói được thì tùy bói răng đi rồi giờ bói răng đi đừng bói cái khác <laughs> lý do tại sao hàm răng nó quyết định được cuộc đời của người đó mình phải nói thêm nhiều chuyện lắm cái chuyện thứ nhất là mình nhìn hai cái một là cái tay hai là cái răng để biết rằng là ông cha của mình thận tốt hay là xấu cái thận á vì cái thận của ông cha tốt là thằng con cái thận phải tốt mà thận thì nó chủ về xương cốt cho nên cái thận tốt thì xương sẽ rắn chắc và thể hiện cái răng vững vàng và thận nó còn chủ về thần cho nên cái thận tốt thì cái sự nghiệp người đó mới vững đây là một cái chuyện rất là dài về y học nếu mà tôi nói về cái này thì rất là dài chúng ta chỉ nói tóm tắt thôi cho nên nhìn răng bởi vì khi mà khám bệnh tôi dòm dòm chơi tôi chọc cho cười là tôi biết bệnh này dễ trị hay là khó trị nữa tùm lum chuyện ở bên sau cái hàm răng và cái lưỡi <laughs> nhiều chuyện nó nhìn lưỡi mình cũng biết nhìn tới tay nhìn răng nhìn lưỡi là đủ có thể đoán hết cái bệnh tật và cuộc đời của người đó chứ đâu cần bắt mạch khám gì đâu không cần mấy này đây là kinh nghiệm riêng về răng tôi nói dám chắc rằng từ xưa giờ cũng không ai nói trong cái cái lý luận này đâu như vậy là một người mà sự nghiệp vững chừng nào thì cái hàm răng vững chừng đó cái đã những đứa bé bắt đầu mà nó xương cốt đủ cho tới vững vàng nhất là mấy nữ 7321 nam 8324 là sẽ mọc thêm mấy cái răng gọi là mấy cái răng khôn răng cấm mà ăn quân bình thì răng cấm mọc bình thường là thẳng và bây giờ chúng ta thấy cái răng nhô ra là gì quá wow. không cạp <laughs> cái răng để cắn là cái răng nanh răng nhọn nếu mà chúng ta còn cái răng nhọn thì xin phải nói là cái này lỡ có này tôi nói thiệt sách vở nha không có phải là tôi muốn chỉ giả được có chữ tôi nha ai mà còn cái răng răng nhọn ở đây á và nếu răng nhọn mà còn sâu hơn nữa thì là gì răng nhọn là loại ăn thịt mà cho nên thú tính rất là cao những người đó thường là rất là hiểm ác nếu mà để sâu trong mà cái răng cấm mà vô trong còn một hai cái răng nhọn nữa là thôi thôi nên nên phiên người đó gán mà niệm phật dùng chứ không thôi là giết người không gớm tài răng nhiều chuyện lắm thế này có một cái chuyện cái chuyện nhỏ tôi kể cho vui tức là tôi nhìn một cái người đó ở bên ngoài dáng rất là đẹp lỗ tai đẹp mắt đẹp nói chung là cái nhìn ngoài cái mặt thì đẹp thì tôi có một cái thằng cháu tôi cũng thương lắm tôi nói mày làm sao mày làm quen cái người này cái cái nói chung là cái tướng nó có đức lắm Thì nó nói mày làm quen đi nữa mày cưới tao cho tiền mày cưới như bữa đó tôi thấy chỉ cười một cái mấy cái răng ở trong đó nhọn tôi nói thôi mày rốt chút lui giùm tao <laughs> chứ tôi có ngày là mày chết tao không biết xác mày ở đâu để chôn ha đây là một cái điều rất là nguy hiểm về răng đang câu mối về răng mà <laughs> Thật ra lỡ mà ai mà có những cái răng nhọn như thế này là chịu khó kệ nó đi mình đi nhổ đại đi hoặc là đi lợi mài cà rồi xong mình trồng răng sứ sửa hàm răng có thể sửa thay đổi được cuộc đời để thiệt sửa tướng khác thì tốt xấu nó sẽ cân phân 5 năm nhưng mà sửa hàm răng là nó sẽ tốt cho nên đi thẩm mỹ viện này mấy ông nha sĩ phải cho tiền tôi nhiều mới được <laughs> đi thẩm mỹ viện sửa răng rồi tôi đi sửa mũi sửa mắt không có bằng sửa răng để tôi nói nghiêm túc á sửa răng nó sẽ thay đổi được cuộc đời mà sửa mũi sửa mắt coi chừng nó quẹo luôn nó <laughs> có tốt bằng sửa răng đâu thành ra là nên để ý thì bây giờ mình nói vậy thì quý vị sẽ nhìn có những người mà gọi là cái gì có đức thì răng nó rất là đều cái đó răng tên răng đứa nó đều để thể hiện cái gì sự quân bình nhô ra là cái giai đoạn mà thai răng á, là ăn đồ âm quá hiểu chưa mà cúp vô á, thì trong giai đoạn thai răng là ăn đồ dương quá mà răng cúp vô là răng càng nguy hiểm hơn nữa hà là nó hơ hô chút <laughs> mà nó không có giữ nó hiền <laughs> nhưng mà răng cúp vô là nguy hiểm thấy chưa ô thì bất quá là nói dốc gì nhiều thôi chứ còn không nguy hiểm <laughs> chúng ta sẽ sẽ để ý răng thẳng chừng nào tức là con của chúng ta mà trong giai đoạn thai răng là trong cái khoảng mấy tuổi 5 tuổi 6 tuổi 7 tuổi đó là giai đoạn này cố gắng đừng có cho nó ăn những cái thức ăn âm quá hoặc dương quá và nó đang trung bình để có bộ răng đẹp ý muốn nói vậy là để mình sửa từ nhỏ luôn chứ không phải là mình co bói là mình có đường sửa còn không á thì mới kiếm mấy nhai sĩ thiệt giỏi là sửa hàm răng lại sửa nó lỡ bập vô thì cũng phải cưa hay là gì bẻ ra còn nó đưa ra quá thì bẻ vô <laughs> ở đó thưa thì răng thưa thì sự nghiệp không bao giờ vững vàng nếu vậy thấy không không bao giờ vững vàng cái cái cái cái răng của tôi nó rất là nhỏ ở cái hàm dưới và nó rất là thưa răng thưa thì nó dốc nhiều <laughs> ta nói gì đó môi mỏng răng thưa nói chuyện rất là khó ưa nhưng mà mấy thằng cha nói chuyện khéo lắm nhiều người ưa lắm <laughs> có điều là nói nói giống hơi nhiều thôi đó thì như là răng khích và răng thưa thì xưa giờ mình nghe rồi đúng không nhưng mà răng một thẳng và răng một đều và nhiều cái răng đều đều như hạt bắp tôi gặp một cái người đó gần như là cũng hiếm lắm rất là hiếm mà tôi nói là nếu mà lấy thước để đo từng cái một nó đều nó đều từng từ đầu cho tới chân nó đều từng răng từng răng từng răng từng răng từng răng này nè nhìn không hết cái hàm răng đều đó thì rõ ràng là người này kinh khủng về tài về trí về sự nghiệp về tất cả mọi cái quan hệ ngoại giao và nhất là đạo đức đạo đức nó cũng nằm ở bộ răng nữa mới chết mình nhìn bộ răng tôi có thể đoán được nếu mà một người phụ nữ đi ngang ở mặt tôi tôi nhìn tôi cười cái nhìn bộ răng lại nhìn cái phản tráng này là tôi biết gần như là bảy tám phần trăm cái sự nghiệp cuộc đời của người đó răng thôi chưa nói chuyện cái bối răng đang bối răng đây là vấn đề là gì thứ nhất là cái thận của cha mình cái thứ hai là thận của mình tại vì cái thận cha mạnh thì cái thận mình mới mạnh và thận mình mạnh thì xương cốt mình nó vững và cái đầu nó sẽ vững và người mà để ý đi những người mà nói uh, bây giờ nói trong đạo nè người mà nói là thiền giỏi nè thì coi bộ răng họ tôi có thể biết được là thiền anh giỏi hay dở đừng có nói dốc tôi đó, tôi nhìn bộ răng thì đừng nói là anh ngồi thiền mà nhập định được không có đâu răng mà cái xíu cà sáu là không có chuyện ngồi thiền nhập định hoặc răng thưa răng không đều răng nhỏ răng nhọn nhất là những người răng nhọn mà nói ngồi thiền nhập định là tôi không tin phải bằng bằng từ ngoài bằng như tới trong là những người đa phần là những người có đạo đức có tài năng và sự nghiệp vững vàng thì chúng ta để ý những người sự nghiệp vững cho tới khi mà nhắm mắt là coi bộ răng của người đó tuyệt vời từ đầu tới cuối và chúng ta để ý đi còn đó là cái răng mà khi chúng ta phát triển một cách vững vàng thì chúng ta sẽ có một cái răng ở trong nó rất là bằng và đây mới nói là tính cách của con người nè tất cả các loài động vật không có loài động vật nào ở sâu bên trong có cái răng bằng hết đó chỉ có loài người hiểu không người là cái răng đó để gì nghiền để nghiền cho nên là cái loài khỉ thì nó, nó bỏ nó hô hô là nó cạp loài chuột cạp mấy con đó nó ngu lắm <laughs> nó không nó ngu gồm <laughs> à, là mà răng này là để thể hiện gì cái thú tính nhiều nhưng mà hiền hậu nhưng mà răng nhọn là thú tính nhiều nhưng mà hung dữ à, nó nó tính tình nè thì răng nhọn người nó không cách nào hiền được đó đừng có nói chuyện mà giải hòa nó mà nó giả bộ nó cười mình nó mà nó cười nó bắt tay nó ôm nó hung mình quay lưng đâm mình kẹo <laughs> <laughs> không bao giờ mà tin những người mà sâu bên trong cái ăn nhọn mà có thể hiện đây là điều để chúng ta biết cho nên sửa tướng gì chứ sửa tướng răng là thay đổi được nhiều chuyện Thật ra là ở đây mình muốn nói gì nữa Nhờ có cái răng bằng cho nên cái loài người của mình trở thành loài tinh khôn nhất ở hành tinh này So với tất cả các loài động vật khác Kiểm tra tất cả các loài động vật có cái loài nào có cái răng này không Nhưng mà nghiền là nghiền cái gì Đây mới là vấn đề nè Nghiền cốc loại chỉ có gốc lội mới nhai lâu nó mới ngon đúng không có cái gì nhai lâu không ngon đâu bỏ miếng thịt vô miệng nhai hồi biết liền à <laughs> có nhai thử thịt lâu chưa có ai nhai thử chưa bữa nay mua đại miếng thịt nướng cho thiệt ngon nhai coi <laughs> nhai chừng 10 phút 15 phút trở lên coi biết liền mà có dám nuốt cái miếng đó ở lại đây tôi sẽ cho thêm tiền mua ăn nữa <laughs> nhai 15 phút trở lên đố ai có thể nhai được miếng thịt ở chừng đó nhưng mà hạt cốc loại mà nếu chúng ta nhai trên 15 phút thì càng nhai nữa nó càng ngon càng thơm càng béo càng ngon càng thơm và càng bổ cho nên nếu như loài người mà có răng rồi mà làm biến nhai thì sao những người mà không nhai mà nói mấy người đó thông minh là không có trong cuộc đời này nhai nhiều mới thông minh nhiều cho nên những đứa bé mà tập nhai nhiều thì sẽ thông minh những người già mà còn nhai được thì sao không bao giờ lận đúng không sức khỏe chúng ta tốt là răng còn nguyên răng nhai còn nguyên chứ răng ngoài không cần tính răng ngoài có thể rụng nhưng mà răng nhai còn thì sức khỏe tốt nhưng mà răng bắt đầu rụng từ bên trong rụng ra thì bắt đầu sức khỏe sao dần yếu đi thứ nhất là bao tử đường ruột không tốt mà bao tử đường không tốt thì nó sẽ dẫn tới rất là nhiều cái chuyện không tốt bên sau vì không nhai nhiều thì không hấp thu được cái tinh chất của thực phẩm thì dinh dưỡng nó không có đủ cho nên cơ thể chúng ta dần suy kiệt nhưng để ý những người còn trẻ mà răng rụng thì không có sức vậy đó. tôi có một huynh đệ giờ nói xấu ông cười thì đẹp lắm ở trong không có cái răng nhai nào hết rồi <laughs> mà mới cái mấy tuổi nó èo èo ọt ọt nó đi uống thuốc bổ đấy <laughs> mà cũng đâu thấy bổ nữa đâu tại vì răng trong này không còn mà nhát không có dám đi trồng răng tại vì hồi xưa là không có cái vụ cấy im lăng như bây giờ bây giờ cái im lăng thì trồng lại răng nhai được thì có khả năng là chúng ta có thể nhai lại giống như răng thường này mấy nhà sĩ trả tiền tôi nhiều lắm rồi nha <laughs> thì nói tóm lại là răng bên trong mà chúng ta còn thì sao sức khỏe chúng ta tốt và nói tới một câu nữa là gì người còn thích nhai thì sao thì sự sống người đó còn vững vàng người nào mà không thích nhai là bắt đầu sức khỏe không còn nhai được là sức khỏe hay sao sắp sửa tàn và không muốn ăn nữa thì sao là muốn cái gì muốn cái quan tài <laughs> oan là bố quan tài đây là quy luật. cho nên hàm răng quan trọng đó chúng ta sẽ nhìn thấy cái hoạt động của hàm răng là có thể đoán hết cuộc đời người đó mà cho nên người đó chỉ cần ví dụ bệnh nhân gặp tôi tôi hỏi ờ, ăn ngon miệng không nói ngon thầy tôi ăn ngon lắm tôi nói rồi chúc mừng ông là ông hết bệnh nói người nào mà hỏi ờ, trời ơi tôi nói thiệt thầy nha tôi nhai tôi ngán lắm tôi gán tôi bệnh tôi gán tôi nói rồi vậy là xong rồi thôi nghỉ ăn luôn đi hỏi nghỉ ăn chết ta thầy tôi nói chết vậy còn lâu quá hỏi gì chứ thầy muốn làm sao uống thuốc độc chết cho lẽ <laughs> chứ mà không nhai thì chết lần lần cũng vậy thôi à rồi uống thuốc độc chết cho nó đừng có hành hạ thân xác đang đau đang bệnh mà không chịu nhai là muốn chết nhưng mà chết trong cái cái đau đớn dằn vặt kéo dài từ ngày này qua tới ngày kia Thật ra tôi dẫn dẫn cho tôi hỏi giờ muốn chết hay muốn sống muốn sống thì nhai trở lại để mà sống cho nên người nào mà bệnh mà chịu khó nhai là người đó hết bệnh nhanh lắm mà người nào bệnh mà làm biến nhai là không bao giờ hết đúng không mấy người mà húp cháo á mấy người đó có muốn hết không thường là chúng ta bệnh là chúng ta làm biến nhai đúng không húp rồi ừ, vô chưa tới lưỡi thiếu điều nó muốn nuốt rồi <laughs> chứ không có cái vụ mà điều tra thơ sơ trống giam như bình thường nữa thì khi mà chúng ta nhai là chúng ta như nãy mà nói là bắt đầu tự chủ tự chủ để lấy lại cái sinh lực cái sức khỏe của mình là 11 chúng ta phải sáng tác một cái bài thơ nhai á, để cho ai nghe để rồi bắt đầu nhai lại. Ai mà cuộc đời của mình không có được như ý thì quý vị tập nhai lại đi. Tức là những ước muốn trong cuộc đời chúng ta mà muốn làm cái điều gì đó mà chúng ta làm không được thì quý vị tập nhai quý vị sẽ làm được. Đây là chuyện riêng của tôi nói, tiên sinh nói thì khác nhưng mà tôi nói là khác là người nào mà còn nhai được, nhai tốt, nhai kỹ thì người đó có thể thực hiện tất cả ước muốn của mình và để ý mấy người hết có răng nhai thì sao lo đi gì lo đi nghỉ dưỡng đúng không người nào mà không còn khả năng nhai thì kiếm chỗ nằm kiếm chỗ nghỉ và để ý bắt đầu chúng ta có răng nhai mà rụng rồi thì để ý sức khỏe cũng dần kém sự nghiệp coi chừng cũng bị theo đó mà lung lay thật ra ai mà đang làm ăn thịnh vượng ở đây muốn nói thêm ai làm ăn thịnh vượng mà bắt đầu nó rụng mấy cái răng ở rong á thì nên là di chúc lẹ lẹ cho con cháu đi lựa lần nào răng đẹp giao cho nó <laughs> đó bây giờ mấy người răng đẹp là hơn rồi nè đúng không thường để ý là những người mà được người ta tin tưởng phải nhìn cái hàm răng của họ người lớn muốn giao phó một người là ta nhìn có anh cười sao tôi giao anh tôi không cần nhìn tướng khác chỉ nước cười một cái nó lộ hết tất cả những cái gì cần tin hay là không tin cho nên là hàm răng thể hiện luôn cả đạo đức cuộc sống cả cuộc đời thể hiện cái cái sự nghiệp của người ta vững hay không vững cả cuộc đời thành ra là hàm răng quan trọng lắm mình tại vì mình nói chuyện khác lướt qua chứ còn nếu mà có bói răng còn nhiều chuyện vui lắm <laughs> cho nên bữa có một cái lần à, à, cách đây cũng khoảng bốn năm năm rồi có vị thầy quen ờ, thân với tôi và rất thân với sư cô Như Minh ừ. thân lắm luôn nhưng mà cô không phát hiện ra hàm răng của ông thầy này bữa đó ngồi nói chuyện ổng cười một cái nó rộ nguyên cái hàm răng <laughs> trước mặt tôi tôi nói trời ơi hèn chi lâu nay cô có tiện là không có không có trách được khi mà chơi với vị này hàm răng chòm ra phía trước tới bốn năm cái sáu cái và tôi đoán được cuộc đời của người này cười ra cái là mà sẽ đoán được mặc dù là vị này chuẩn bị lên lãnh đạo cao mà tới cái quyết định để được là tôi biết là xong tôi dám ký giấy là không được rõ ràng là không được ví dụ vậy đó thì, thì mình biết được nhìn cái răng là biết nhiều chuyện vui lắm cho nên quý vị cũng tập kinh nghiệm đi bữa nay mình à, mình nhìn cái người mà làm ăn thành đạt hiểu không thành đạt ở tuổi trẻ thành đạt sớm chừng nào là răng nó mọc sớm chừng đó mấy ông mà nó khôn chừng nào thì răng khôn nó mọc trước 7 tuổi luôn mới ghê chứ để ý là những người mà thật khôn còn mấy người mà sanh ra mà mọc răng uh, gì đó có nhiều người sanh ra có răng đúng không có rất là nhiều người sanh ra có hai cái răng rồi sau đó nó rụng giữ răng nó đi quý lắm sau đó cũng sẽ mọc lại răng khác nhưng mà mọc giữa nha chứ còn mọc hai răng nanh là nguy hiểm <laughs> ra là chúng ta đã để ý nha những người nuôi trẻ nuôi trẻ mà để ý con mình khi khi nó mọc răng thì nó thay răng nào trước nữa mới quan trọng chứ thay răng này mọc răng này trước mọc hai răng dưới sau đúng không mọc rất là đều và nó sẽ không mọc hai răng nanh uh, riêng mà nó lần thứ hai nó sẽ mọc tới bốn cái à, và à, mình sẽ mừng cho con mình khi cái răng này nó sẽ không là răng nhọn hiểu không răng từ đây qua tới răng thứ ba không phải là răng nhọn thì mừng đi tức là nó không có thú tính và nó sẽ hiền đức sau này nó nhìn hàm răng là thấy người đó hiền đức liền và chúng ta phát triển đến cái độ chúng ta vượt qua cái loài thú rồi cho nên loài thú ăn thịt chúng ta sẽ trở thành một cái loài động vật ăn ăn mà cấp cao nữa là ăn ăn cốc loại loài động vật cấp cao mới ăn được cái này cho nên nó thông minh à, nghe nghiền nhiều chừng nào mình người xưa dụng từ là nghiền ngẫm đúng không người nào mà nghiền được là người đó sẽ thấy sâu thấy rộng trí tuệ rất là thông và thâm sâu vậy có những cái chuyện mà nói gì thì mình sẽ để ý nè những cái chuyện mà mình bế tắc á mình nghĩ không thông á thì nên ăn à, cơm nước với mè là lâu lâu nó mới thông nhưng mà muốn thông nhanh thì phải nhai lâu nó sẽ thông có đến lúc mà chúng ta đang nhai á thì như vậy mà não bộ chúng ta sẽ hoạt động và sẽ mở toan ra rất là nhiều điều cho nên những cái điều mình bế tắc là nên nhai thử đi nhai thử nó sẽ khai thông đương nhiên là kích thích não bộ sẽ hoạt động rất là là là thoáng nữa và và yên mặc dù chúng ta suy nghĩ trong lúc nhai á thì nó sẽ không bao giờ bị căng đầu cái này chúng ta thử đi còn cái lúc bình thường mà mình suy nghĩ cái việc rắc rối là cái đầu mình nó căng lắm nhưng mà nhai mà suy nghĩ thì nó sẽ ra chuyện mà đầu không bao giờ căng còn ngược lại cái chuyện thiền định có khi mình ngồi bình thường đó là mình không định mình nhai nhai hồi cái bắt đầu tâm mà nó yên mình sẽ dễ định hơn cho nên ăn mà thiền á, thì nó sẽ sâu hơn cái đây là cái mà chúng ta sẽ kinh nghiệm từ từ những cái chuyện này sẽ mở ra cho nên từ cái ăn nó sẽ mở toan mọi cánh cửa vì vậy mà hồi trước mình nói là có một cái đề tài tôi nói là nhịn đói để trị bệnh nhưng mà sau này mình à, nghiên cứu kỹ lại thì không hiệu quả bằng nhai nhai hiệu quả hơn cho tất cả các bệnh tật tại vì hồi trước mình nói rồi đúng không tức là trong cái tuyến nước bọt chúng ta có một cái chất gì pharotin cái pharotin này nếu mình nhai đủ lâu trên 5 phút Thực sự thì 5 phút không có đủ lâu đâu Tới nửa tiếng mới đủ lâu Nhưng mà mình muốn nói là phải trên 5 phút cho một miếng ăn á Thì cái protein này nó mới bắt đầu Nó mới cùng với dịch vậy Nó thủy phân tinh bột Nó biến thành một loại đường rất là đặc biệt Và tạo thành một cái loại nhũ trấp Tạo thành một cái loại dinh dưỡng Để nó kịp thời nó thẩm thấu Cái hạch bạch huyết của mình và cái hạch bạch huyết này nó sẽ kích hoạt để nó thẩm thấu nó sẵn sanh ra cái lympho bào T là sinh lại kháng thể để kháng lại bệnh cho nên mấy cái người bệnh á, mà không nhai là không bao giờ hết tôi hay gặp bệnh nhân tôi dụng từ là nhai nhiều chừng nào thì mau hết bệnh chừng đó còn nếu mà nhai sơ sơ thì cái cái protein này nó bị trộn lẫn cái thức ăn và nó dẫn xuống bao tử và nó đi ra ngoài và như vậy thì mỗi lần ăn là mỗi lần mình bị sao tiêu hao cái dinh dưỡng tiêu hao chất bổ của chính mình khi ăn không nhai dinh dưỡng thức ăn mình không hấp thu hết có những cái loại enzyme á chúng ta nhai cho tới mức độ nào để chúng ta biết rằng là chúng ta nhai đủ ví dụ như giờ chúng ta nhai miếng cải đi nha miếng rau thì uh, chúng ta nhai đầu tiên là cái vị của cải rau nó còn đúng không nhưng mà nhan hồi hết vị đó thì xem như là đủ cho miếng rau tại rau không thể nhai nhiều như gạo như cơm như tinh bột các loại thì để ý đi cái gì mà nhai cho tới hết cái vị của nó rồi chúng ta mới nuốt là chúng ta đã nhai đủ đó đi kinh nghiệm mốt mình ăn ăn rau ăn củ ăn trái cây ăn cái gì đó mình nhai cho hết vị của nó nhưng mà ăn thịt nhai hết vị thì là miếng nhậm nhầy <laughs> không dám nuốt bảo đảm chúng ta cho vùng đó nhai thịt cho hết vị thì không còn muốn nuốt nữa nhưng mà riêng cái cốc loại tại vì nó phù hợp với cái gì cái sự phát triển của trí não của loài người cũng như phát triển về vật chất do đó nếu chúng ta nhai trên bột cốt loại nhai càng lâu thì sao nó không và mất vị mà nó sanh vị ngon tất cả các thực phẩm khác nhai đều mất vị và mất vị thì nuốt đúng không mà nhai chưa hết cái vị nó mà chúng ta nuốt là xem như chúng ta nhai không đủ cho một miếng ăn thì cái này dễ kinh nghiệm rồi đúng không nhưng riêng trên bột cốt loại càng nhai nó càng ngon ngon cho tới cái đỉnh của cái ngon là chưa từng có cái loại thực phẩm nào trong cái thế giới này có thể ngon hơn cái miếng cơm lứt mà mình đang nhai trong miệng thì lúc đó là chúng ta nhai tới đỉnh và tất cả những bệnh nhân mà tôi nói là ai nhai tới đây một lần là xem như bệnh ngang đó đã hết rồi đó một lần đạt tới cái đỉnh của cái loại cái nhai thì sức khỏe chúng ta nó sẽ đạt tới một cái đỉnh rất là cao vì nếu chúng ta nhai tới đó thì thần kinh hệ chúng ta sẽ rất là vững vàng nó sẽ kích hoạt nó sẽ mở toan nó sẽ tạo khí trên não bộ để cho khiến cái huyết mạch nó lưu thông rất là đầy đủ trên não bộ của mình cho nên những cái bệnh mà liên quan tới thần kinh mà nhai thì mới hết bây giờ nhìn thấy nè những đứa bé những đứa bé mà đưa nuốt liền thì cha mẹ để ý đi không có đứa nào thông minh mà thậm chí là bị thần kinh mấy người bị thần kinh là không bao giờ nhai để bây giờ mình nói xui mà mình nói ngược cho tới tuổi lớn mà làm biến nhai sớm chừng nào thì não bộ hư hoại nhanh chừng đó cho nên những người già lớn tuổi mà muốn cho mình đừng có lẫn thì nên tập nhai trở lại nên tập nhai trở lại lỡ mà có rụng cái răng nhai ở trong á ở trong tôi xem là răng nhai ở ngoài là răng cạp răng cắn không? từ cái ờ, răng thứ ba từ giữa cho tới răng thứ ba là răng cạo, răng cắn từ răng ờ, từ giữa cho tới răng thứ tư thứ năm mới là răng nhai mà chỉ có loài người mình có đầy đủ răng nhai thôi à mấy loài khác không có cho nên là nếu như muốn duy trì cái sự sống tức là kéo dài tuổi thọ là là nhai nhiều nè muốn cho não bộ phát triển tốt là nhai nhiều nè muốn cho thông minh là nhai nhiều nè muốn cho khỏe trẻ là cũng nhai nhiều nhai nhiều cái diện mạo của họ nó tươi lạ lắm những người bệnh mà ờ, nhìn họ phớt qua là chúng ta không nhận ra nổi là tại vì họ đã nhai cơm lứt khoảng một tháng rồi nhìn không biết họ bệnh đâu diện mạo bắt đầu nó tươi nhuận lại cho nên như vậy thì à, người nữ mà muốn trẻ lâu là phải nhai nhiều người nữ người nam gì cũng vậy đúng không nếu chúng ta muốn trẻ giữ hoài tuổi thanh xuân là cứ mỗi một một miếng cơm bỏ vô miệng nhai trên một ngàn lần hả nuốt <laughs> là chúng ta sẽ giữ hoài giả thanh xuân của chúng ta không bao giờ bị già Đấy, mấy người mà nhai nhiều không bao giờ bị già nhưng mà nhai cơm lứt nha cơm trắng là cái là cơm trắng không đủ để cho chúng ta nhai như vậy là chúng ta sẽ nói đã nói lướt qua về đường đúng không và nói về cái nhai thì cái nhai nói nhiều chuyện lắm và chúng ta từ từ chúng ta sẽ nghiên cứu thêm một số sách vở thì vậy là ăn không nhai thì đừng có ăn thà là nghỉ ăn đi và nếu muốn sống thì sao không có loại động vật nào mà sống không ăn cho nên có ăn là mới có sự sống thành ra là những người đang bệnh đang y dù chúng ta có yếu cái gì đi nữa thì đừng có yếu cái nhai chính cái nhai mạnh khỏe thì nó sẽ kéo lên toàn bộ cái sinh lực sống trở lại của mình và chúng ta sẽ mạnh khỏe lại đây là điều quan trọng nhất của cái việc trị theo phương pháp dưỡng sinh và nếu như mà hồi nãy mình nói là mình bị bế tắc ví dụ nhai một thời gian nó sẽ thông gần như là chuyện của cuộc đời chúng ta nó liên quan nhiều tới hàm răng đúng không bắt đầu là khi chúng ta phát triển mà gần như là hoàn thiện là hàm răng chúng ta đã hoàn thiện và khi mà hàm răng hoàn thiện rồi mới bắt đầu nghĩ tới cái chuyện sự nghiệp chứ còn nếu mà hàm răng chúng ta chưa hoàn thiện mà chúng ta phát triển sự nghiệp sớm là sự nghiệp chúng ta sẽ lung lay sớm để ý đi có phải không cho nên có những người thành công sớm họ sẽ bị thất bại sớm là lý do khi mà họ đã sử dụng cái sự nghiệp của mình đi vào cái sự nghiệp của mình trong lúc là hàm răng chưa có vững cho nên người ta dùng cái từ là cốt cách cốt trong đó xương cốt còn răng nó cũng thuộc cái dạng cốt cách tức là nhìn cái cốt cách người đó vững chãi thì xương của họ vững chãi trong đó có bộ răng của họ vững chãi thì người đó mới vững chãi ra người già mà ăn kỹ nhai nhiều thì chúng ta sẽ thấy họ còn mạnh còn lực người nào còn lực tức là còn có khả năng nhai nhiều đúng không bây giờ chúng ta nghiệm thử à thì hàm răng là nó rất là nhiều vấn đề liên quan tới cái sự nghiệp đời sống của chúng ta muốn mà thiền định tốt thì cũng phải cần nhai nhiều muốn có trí huệ sáng thì cũng cần nhai nhiều muốn suy nghĩ những cái điều sâu màu và rộng rãi thì cũng cần nhai cái nhai nó sẽ mở toàn tất cả mọi cánh cửa nhưng mà phải nhai được cốc loại lứt nha